anh đang xếp iPhone 12 Pro à? Ừ. Em đang thấy bảo con này rẻ lắm đúng không? Ừ đấy, rẻ lắm. Đây là anh xem. Giờ nhá, chưa đến 20 triệu là nó có thể mua thẳng một chiếc máy 12 Pro rồi rồi. Còn nếu mà em làm cả góp thì chưa đến 7 ờ, triệu đâu, hơn 6 triệu là có thể lấy được. Đây vào đây xem xem nhá. Ok nhá, iPhone 12 Pro mà giá chưa đến 20 triệu. Mà đây nhá, hoàn toàn là bản quốc tế nhá, quốc tế chuẩn nhá. Đó, anh em có thể nhìn thấy nhá, tất cả này. Đây này, nó đủ màu luôn, bên màu em vào hiện tại đang đủ màu nhá đó, ờ, pin thì uh, có nhiều loại như ví dụ như là 90 91 đó 100 luôn hoặc là 99 hoặc là 94 à, 94 như này này đó, nhưng mà chắc chắn đây là pin zin và những chiếc máy này thì mình bán giá như nhau thôi chỉ khác nhau về màu một chút thôi giá chưa đến 20 triệu cho phiên bản 128 g còn phiên bản 256 g như chiếc máy này này thì giá là hơn 20 triệu chi tiết thì uh, mọi người cứ vào website msm.vn để xem nhé đó tất cả những chiếc máy này đều là một hàng quốc tế chuẩn 100% luôn quốc tế chuẩn 100% luôn và tất nhiên là nó phải đẹp đó mình không bán uh, máy xấu với mức giá là chưa chưa đến 20 triệu đâu mua máy xấu thì chắc chỉ tầm khoảng 17 18 thôi nhưng mình đang không còn đó anh em nhìn nhá mọi người nhìn nhá đó, máy đẹp như này mà đó, chưa đến 20 triệu mà mua được 12 mà rô đẹp long lanh như này thì ở đâu ra đúng không mà lại bản quốc tế chuẩn nữa không phải bản lóc 20 triệu thì anh em chỉ mua được iPhone 12 Pro bản lóc thôi bây giờ mình bán bản quốc tế luôn bởi gần Tết rồi cần thì em qua ngay đi giá trả thẳng chưa 20 triệu còn nếu mà trả góp thì chưa đến 7 triệu nhá chưa đến 7 triệu, 7 triệu làm trả góp sẽ được chiếc máy này rồi đó chi tiết thì mình có lại là anh em mọi người vào website là mn.vn hoặc là mọi người gọi điện theo số điện thoại 08888 8861 địa chỉ mua hàng trực tiếp tại 170 Lạch Chanh nhá